Dưới đây là 8 câu nói dành cho những người dám đương đầu với khó khăn, thử thách trong cuộc sống. Các bạn hãy cùng xem nhé. Họ ném bạn vào giữa bầy sói, hãy quay lại khi trở thành con đầu đàn. Học khi người khác đang ngủ, làm khi người khác nghỉ ngơi, sẵn sàng khi người khác chơi và không ngừng cố gắng. Một chướng ngại duy nhất chặn giữa bạn và mục tiêu của mình là những ý nghĩ tiêu cực khiến bạn khó lòng thực hiện được nó đứng trước thất bại bạn chỉ có hai lựa chọn hoặc cố ngụy biện hoặc cố thành công càng bị thúc ép bạn càng dễ thành công khi quyết định làm một việc gì hãy làm nó đến nơi đến chốn bạn nhỏ bé không có nghĩa bạn không được ước mơ lớn làm việc chăm chỉ chơi hết mình ước mơ lớn yêu chân thành cười thật nhiều và biết cho đi